một tuần trước uh, tôi chỉ có ờ, một ít thời gian chỉ có một ít thời gian ờ, cho cái bài giảng ờ, có một, một, một tiếng hồ là sao chúng tôi phải đi nên tôi nói chưa hết ý thì tôi thấy đề tài nó rất quan trọng tuần trước tôi nói về cái chữ chuẩn bị đó tức là ừ, dầu muốn dầu không thì ừ, mỗi một Ừ, ừ, ừ, giờ mỗi một giây phút trôi qua trong đời mình á dầu muốn dầu không dầu mình có biết hay không biết à, mình là uh, chư thiên hay là nhân loại hay là một con thú hoặc là một con trùng thì dầu biết hay không biết thì chúng ta cũng đang kính đáo ừ, kính đáo ừ, dọn đường để đi về đâu đó đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó và tất cả những gì chúng ta nói làm là suy nghĩ à, trong mỗi phút đó, nó là một cái kiểu chuẩn bị cho mình à, những gì chúng ta ăn uống những gì chúng ta làm việc bằng tay chân à, bằng ngôn từ cũng đều là những chuẩn bị cho một cái, cái tương lai ở đây mình bao gồm luôn cả những người mà không có biết Phật pháp Ờ, những người mà không có tin của đời sau kiếp khác thì cũng như vậy và cái chuẩn bị này nó không có chỉ đơn giản là cho cái chuyện tái sanh luân hồi mà nó còn là cái chuẩn bị ngay trong đời này ừ. tùy thuộc vào cái kiểu sống cái kiểu ăn uống sinh hoạt tiếp xúc à, nói chung là tùy thuộc vào cái kiểu sống của mình à, nơi chốn rồi bè bạn rồi thực phẩm rồi khí hậu tất cả những cái đó đều là những chuẩn bị hết về tinh thần lẫn vật chất đều chuẩn bị hết ừ. những chuẩn bị đó, đó nó ừ, nó cho một trước mắt là nó cho ngay đời này tức là về sau 5 năm nữa 3 năm nữa 10 năm nữa 15 năm 20 năm nữa mình sẽ khỏe mình khỏe hay là mình bị bệnh à, ừ, hoặc là nhẹ nhàng nhất quý vị thấy cho những người mà muốn ờ, những người mà con muốn có một cái ngoại hình như ý muốn có một làn da như ý uh, uh, muốn có một cái sự cân đối uh, muốn có răng đẹp muốn có tóc đẹp tất cả đều là phải được chuẩn bị chuẩn bị ngay từ bây giờ hết uh, cái kiểu ăn uống của mình kiểu sinh hoạt của mình có thể làm cho cái da mình xấu răng mình xấu tóc mình xấu uh, mình muốn như tôi nhớ bên Mỹ có ông, ông bác sĩ Phật tử ông nói mấy người mấy cái bà Mỹ đen mấy bà cũng muốn ốm mấy bà cũng muốn ờ, thon thả mấy bà cũng muốn giảm cân cũng muốn nhỏ eo mà cứ chạy bộ mà bình thường mới ăn một mới chạy xong mới ăn hai thì đói đó ừ. thì tất cả kiểu ăn kiểu uống của mình đó, nó sẽ để lại một cái uh, hậu quả uh, hoặc là kết quả uh, cho mình đó là về vật chất và về tinh thần cũng vậy cái đầu bình thường suy nghĩ nhiều về cái gì thì đó là cái chuẩn bị đó là đại khái nội dung của việc trước tôi giảng đó thì lần này tôi lại triển khai thêm những chuyện khác đó là tất cả phi thuyền hỏa tiễn không à, thì khi nó khởi hành đó, nó cần có một cái bệ phóng nó cần có một cái dàn phóng tên gọi là bệ phóng đó ừ. cần có một cái dàn phóng ừ, coi như là điểm xuất phát điểm khởi hành của nó đó ừ thì tất cả chúng ta cũng vậy những gì mà chúng ta đang làm ờ, bây giờ này ờ, nó đều là cái dạng phóng cái bệ phóng ờ, để mình đi về lâu đó rời quỹ đạo này để đi về một cái phương trời khác ừ. thì hôm nay tôi đặc biệt tôi nói đến cái gì đó là bà hỏi mình nói chung chung bữa nào nói chi tiết người mà trong theo trong kinh Phật chứ chứ, chứ không phải là theo, theo ý của ai hết mà theo kinh Phật thì tùy thuộc vào cái tiền duyên cái túc duyên giải thoát của mỗi người có hay không dày hay mỏng không mà ngay đời này chúng ta có một cái bệ phóng không có giống nhau có người đó thì uh, năm quyền bị thiếu tính tấn niệm định tuệ bị thiếu hơn à, ờ, đức tin có vấn đề sự nỗ lực có vấn đề chánh niệm có vấn đề khả năng tập trung tư tưởng tức là định có vấn đề trí tuệ có vấn đề hoặc có người đó là đức tin rất mạnh nhưng mà thiếu tinh tấn có người tinh tấn rất tốt nhưng mà thiếu chánh niệm có người chánh niệm rất tốt nhưng mà thiếu trí tuệ nha tùy và một chuyện nữa đó là mình mình nói về cái đức tin đó. đức tin nó có hai thứ đó là chánh tính và cái tà tính tà tính tức là không tin gì hết không có tin ờ, cái chánh pháp mà chỉ là uh, không tin gì hết hoặc là tin bậy bạ đều được kể là tà tính nha không tin gì hết hoặc là tin cái bậy bạ uh, ngoài cái chánh pháp thì cũng kể, kể chung là tà tính ừ. chứ tà tính đây không hẳn là chỉ là là, là, là tin bậy đâu mà nó còn không tin gì hết cũng là tà tính yeah thì uh, mình thấy trong đời sống mình đó là uh, uh, có rất nhiều người tự nhận là phật tử nhưng mà họ không có thiết tha với giáo lý họ không có thiết tha với cái sự thực tập à, tuệ quán họ cũng không có quan tâm đến cái tuổi già họ sẽ ra sao họ cứ không quan tâm cái giây phút hấp hối họ ra sao mà họ cứ tập trung ừ, cho cái đời sống ừ, trước mắt thôi à, rồi họ và khi họ nghe giảng mà ừ, về cái cái cái cái, cái chủ đề mà cái quan niệm gọi là, là cái khái niệm gọi là, là sống trong hiện tại họ thích lắm vậy họ tưởng sống hiện tại là vậy đó không phải sống trong hiện tại không có nghĩa là mình bạc mạng với giây phút trước mặt rồi không nghĩ đến đời sau kiếp khác không nghĩ đến một tuổi già hay là lúc chết không phải sống trong chánh niệm sống trong hiện tại thì nghĩa là sống với chánh niệm chứ không phải là bất chấp tương lai nhớ nha cái này là nghĩa kỹ nha sống trong hiện tại có nghĩa là sống với chánh niệm sống với tính tấn niệm định tuệ ờ, tập trung vào hiện tại đó gọi là sống trong hiện tại sống hết mình với cái đang là à, chứ không phải sống đi với ờ, sống trong hiện tại đây có nghĩa là mình gọi là chủ trương hiện sinh à, chỉ biết trước mắt thôi ừ, còn chỉ về sau cũng cần cứ là gọi là xả láng sáng ngày sớm cái đó không phải cái đó không phải là cái tinh thần là sống trong hiện tại của Phật pháp nhớ nhờ đó không phải không phải ừ, thì tùy thuộc vào mỗi người chúng ta quan tâm tới cái gì chúng ta quan tâm tới cái gì Ờ, là một chuyện có quan tâm chúng ta mới có thiết tha với nó thì ở trong ờ, kinh nó gọi là tứ trưởng ấy. có quan tâm ờ, thì mới có thiết tha và, cái thiết tha đó được gọi là dục rồi có thiết tha thì mình mới ra sức nỗ lực đúng mức thì đó gọi là cần à, rồi cái thứ ba đó là cái tâm thế ừ, tâm thế có nghĩa là mình có thiết tha đó rồi mình có nỗ lực đó nhưng mà cái lý tưởng hành động của mình là cái gì à cái lý tưởng hành động đó, Ờ, lý tưởng hành động ở đây gọi là gọi là, là, là, là, là, là, là dục cần tâm thẩm cái tâm đây làm sao tâm gì à, lý tưởng hành động mình là cái gì là là dục giới là đáo đại ừ, hay là tâm siêu thế siêu thế đây là không có rồi ừ, nhưng mà ngay trong tâm dục giới mình làm việc đó ờ, mà bằng cái sự tác động của phiền não hay là bằng thiện tâm mà thiện tâm của người hưởng dục hay là thiện tâm của người ly dục thiện tâm của người cầu quả sinh tử hay là cầu quả vô lậu giải thoát nhớ nha cái tâm thái tâm thế rất là quan trọng cho ừ. nên cái thứ ba là cái lý tưởng hành động ừ, thứ nhất là sự ờ, thiết tha ừ, thiết tha và cái niềm tin ừ, vào một cái ờ, lý tưởng cao đẹp không à, và, và và chính cái niềm tin đó nó mới cho mình cái cái sự thiết tha ừ. thì cái thiết tha đó nó mà chính là cái dục dục dục dục trưởng cái thứ hai nó có thiết tha đó cái muốn nó có thiết tha đó thì nó mới có sự nỗ lực đúng mức mà có nỗ lực đúng mức ờ, ờ, nó chưa đủ nó còn phải cái thứ ba nó là lý tưởng hành động và cái thứ tư là gì là phương thức hành động là thẩm là trí tuệ đó vậy bốn cái là dục cần tâm thẩm đây là bốn cái nền tảng ờ, bốn cái nền tảng hành sự bốn cái nền tảng là đạo nghiệp của mỗi người rất là quan trọng thì tôi nói cầu mai thôi ừ, chứ trong nhận xét của tôi thì do bối cảnh văn hóa bối cảnh xã hội rồi từ đó nó dẫn đến cái bối cảnh tâm tôn giáo và bối cảnh tâm lý cho nên ờ, trong nhận xét của tôi thì ờ, người Việt Nam mình là chắc cũng phải là trên 60 phần trăm là Phật tử đó là cái cách ờ, cái cách tính mà coi như là, là chắc ăn nhất là trên 60 phần trăm là Phật tử mà trong cái 60 phần trăm đó đó thì tôi e rằng đó là chỉ có một phần trăm mà là đến với đạo theo đúng cái lý tưởng ừ, cần có ừ. chỉ có một phần trăm thôi còn đa phần đó là ừ, đến với đạo là vì uh, do một cái điều kiện ờ, thuận tiện thì đến với chùa tôi nói hay nói hoài đó bà ngoại đi thì má đi má đi thì con đi chỉ vậy thôi ừ. rồi thứ hai đó là do có nhà có cái chuyện gì đó hôn quan tang tế ờ, chuyện buồn gì đó có người bệnh người chết gì đó à, mở cửa mã tân gia gì đó mời thầy bà tăng ni tới trường hợp thứ nhất là giúp cho tiện trường hợp thứ hai đó là do cái nhu cầu ờ, cấp bách nhu cầu gọi là do cái nhu cầu sinh, hoạt à. rồi trường hợp thứ ba đó là cầu khẩn à, khấn vái cái gì đó đến với chùa miễu à, rồi trường hợp thứ tư đó là do ngẫu nhiên quen biết với ai đó rồi đi chùa chỉ có trường hợp thứ năm là đến với Phật pháp là do những thao thức những trăn trở về tâm linh nha thì người như vậy đó thì họ mới chịu khó họ tìm hiểu giáo lý và tôi nhắc lại lần nữa là đừng có ờ, ẩu tả à, nghe lời ai đó cho rằng là chỉ tập trung thiền thôi à, tập trung giữ giới bố thí thôi không có cần cộng giáo lý tôi cho rằng đó là một cái uh, đề nghị rất là nguy hiểm bởi vì các vị tưởng tượng các vị uống thuốc nam các vị chỉ biết ít nhiều về cái cây mà mình uống chứ có đâu có là nay thì nghe người ta kêu uống cái này mai kêu uống cái kia mà cái giống gì mình cũng uống thì các vị tưởng tượng nó nguy hiểm cỡ nào không đừng có đừng có bận tâm cứ bị bị tiểu đường cứ nghe lời tôi đi cứ uống cái lá này nè cái lá là là cái lá là, là, là, là húng quế này nè rồi bữa sau tôi kêu uống lá cỏ mực rồi bữa sau tôi kêu uống cái lá xoài lá ổi lá mít lá mặn lá chầm chơm thì nói chung là mỗi người gặp một thầy ấy, thì đều ờ, cho mình một bài thuốc nam mà mình không cần biết cái thành phần dược tính quá chất gì trong đó hết không cần biết mình đâu có học đâu mình cứ cắm đầu mình mình mình, mình uống thôi thì cái vị tưởng tượng uống thuốc nam mà mù tịch mà dốt đặc về cái cây thuốc nam mà mình uống thì nó quá nguy hiểm ít ra mình ở Việt Nam mình cũng phải biết à, khi mình muốn mình muốn uống cái cây thuốc nào đó dốt nhất thì cũng phải có biết đổ tất lợi là ai muốn uống cây thuốc nam sẵn cái nào tôi nói luôn người Việt Nam mà muốn uống cái cây gì cái lá cái củ cái rễ cái trái gì đó làm ơn ít nhất phải biết đổ tất lợi là ai kiếm cái, cái sách của ông đổ tất lợi cái ông thứ hai là ông phạm hoàng hộ phải biết phạm hoàng hộ là ai nếu mà mình mặn mà về thuốc nam không phải biết phạm hoàng hộ đổ tất lợi là mình dốt mà dốt dốt trâu bò đó thì cũng phải biết hai ông này không phải biết hai tối thiểu phải biết hai ông này rồi cái nguồn thứ ba là internet lên internet đánh đánh cái tên lá tên cây tên củ tên rễ đó rồi đánh luôn cái chứng bệnh mà mình ví dụ như bây giờ tôi đánh là lá bù ngót rồi tôi đánh luôn cái chữ tiểu đường tôi đã với bù ngót tiểu đường từ vô trong google đó, tôi coi coi có bao nhiêu bài viết về cái bù ngót tiểu đường hoặc là lá rổi tiêu chảy ví dụ như vậy thì tôi đánh cái cái cái keyword đó, đó trong cái google được tôi coi có, có quan hệ gì với lá ổi với tiêu chảy hay không và bên cạnh đó là tôi phải biết tối thiểu đó là phạm hoàng ngộ và đỗ tất lợi Ừ, chứ không thể nào mà cứ nay thì nghe bà tư nói cái này mai nghe ông tám nói cái kia đó, rồi cắm đầu uống mà chỉ thuốc nam thôi mà mình không được ẩu như vậy nói gì là cái, cái nội tâm của mình cứ mến thầy mến giọng nói mến nét mặt mến nụ cười mến cái luận điệu của của ông mến cái cách nói của ông mến cái suy nghĩ của ông thế là cắm đầu theo ông thì tôi cho rằng đó là một cái sự mạo hiểm rất là, là lớn một sự mạo hiểm lớn đó cho phải không nha uống thuốc nam mà mình còn không ẩu à, bất quá mình uống lộn thuốc mình đi uống thuốc khác nhưng mà cái tinh thần của mình không có cái vụ mà lộn thuốc được bởi vì ừ, có nhiều khi chúng ta phải mất cả nhiều năm còn mất cả đời để xác định là mình đi đúng đường hay sai đường nha nhớ cái đó cẩn thận và nếu thật sự các vị quan tâm đến chuyện sanh tử quan tâm đến chuyện siêu đọa Ờ, trồng lưng và giải thoát thì tôi nghĩ rằng quý vị phải cẩn thận ừ, và ừ, tôi nhìn nét mặt ông, ông kia chứ ông nhận được việc họ ờ, vì lý do đó nó mở lớp chứ họ không có chuyện tài gì bạn này tức là thầy bà nào cũng được hết thầy bà nào cũng được hết ờ, thì cái đó tôi ngại lắm tôi nhìn nó tôi ngại lắm tôi chết rồi tôi ngại tại vì tôi cách đây có hai tháng tôi có gặp được một cô phật tử thụy sĩ chồng cổ là giáo sư toán rồi chết ờ, cổ là người việt mà chồng thì gì? thì khi mà ông cụ còn sống ông là giáo sư toán cái đầu ông nó lạnh ngắt cả cái đầu ông là đầu ướp đá cái đầu duy lý không lạnh ngắt cả mà không màng gì tâm linh tinh thần dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp, dẹp. ổng là cái gì phải cộng đường nhân chia rõ ràng và nói ổng thì chủ nhật đi chùa đi nhà thờ là đủ rồi không? nếu quả thật trên cái cõi cao xanh kia mà có một cái đấng là chúa trời đó thì mỗi một cái chúa nhật là ông đi, đi nhà thờ là xong lâu lâu ông có bỏ chút đỉnh cúng cho nhà thờ là đó ông đã đủ rồi à. và suốt mấy chục năm trời như vậy à. thì đến cái ngày cách đây khoảng 2 tháng thì ông bị dính covid ông chết thì cái cái buổi chiều cuối cùng thì ông mới thú nhận với bà là ông sợ ông nói lâu nay ông, ông nghĩ chết là đơn giản lắm thì ông nó đi nghĩa trang thì ông nhìn thấy cái mồ mã thì cái bình thường thì sống giống như con người với cái cây vậy thôi à, thì khi nào ờ, hết sống thì có nghĩa là chết mà chết có là đó là vậy đó ra ngoài ngoài ngoài ngoài, ngoài, ngoài nghĩa trang nó nằm vậy đó ừ. một là chôn nguyên con còn hai nó đem đốt đốt xong dồn nó đừng hủ chôn ngoài nghĩa trang âu mỹ bây giờ nó họ phổ biến nó đó lắm ừ, phổ biến lắm có nghĩa là họ không có cho nguyên xác mà họ đem họ đốt họ đốt xong rồi cô dồn dồn nữa khoảng còn chừng hũ nhỏ nhỏ vậy đó nhưng mà thụy sĩ còn khác còn, còn siêu cấp hơn nữa tức là thụy sĩ ừ, có trường hợp là họ không xài hũ luôn mà họ xài cái ống tức là họ điều chỉnh cái cái lò thiêu mà ở một nhiệt độ cao nhất cho nên toàn bộ khoảng chừng sáu ngàn độ bốn cho đến sáu ngàn thì coi như là nó chỉ còn là tro thôi họ mới cho vô một cái ống bằng giấy tự hủy tự hủy nó có khả năng tự hủy Đấy họ cho cái ống họ đưa cho mình đem về thì ờ, mình cứ đi ra nghĩa trang ờ, họ tới họ làm cho mình họ đưa một cái máy khoan dưới đất họ rút lên một miếng đất không phải đào mà là rút họ đưa một cái ống xuống họ họ rút đất lên có nghĩa là nó để là một lỗ trống họ mới tống cái ống cái cái cái, cái ống ống cái ống giấy mà đừng đừng đừng cho mình xuống tống xuống xong rồi họ lấy cái cái phần đất mà hồi nãy họ họ họ, họ rút đó họ lấy nó họ nhét trở vô không biết các vị có hiểu được không ta tức là rút lấy một miếng đất dưới lên là một cái đường một cái lỗ một cái một cái lỗ sâu tròn vừa vặn với cái cái, cái ống ống tro bằng giấy ống nó xuống xong mình lấy cái miếng đất hồi nãy miếng đất mà có nó có, có cỏ đó, lắp trở lên có nghĩa là sau khi họ tống cái ống tro xuống xong rồi họ mới trả cái miếng đất cũ trở về đó thì coi như là họ lấy chân mà họ chà chà chà chà chà cái là mình trong vòng một tiếng hồ sau quay trở lại mình không không không không không không không không nhớ không có xác định được là cái ống tro này nó nằm ở đâu họ mới vừa để xuống mình mình còn nhớ nhưng mà khi mình bỏ đi tiếng hồ sau quay trở lại đó là biết làm đâu nó rất là gọn ừ. thì họ duy lý đến mức như vậy họ thấy chết nó rất là đơn giản đơn giản lắm này. cho nên này, bao nhiêu năm trời ông không quan tâm đến tâm linh tinh thần đời sau kiếp khác vậy nhưng mà cái ngày cuối cùng cũng rất là tỉnh táo đau đau chứ đau thì có người covid nó chỉ là ngọt thôi nhưng mà có người thì nó kéo theo những cái di chứng khác đau đau đau mà ngọt này, đau đớn nhức mỏi mà bị ngọt ông có bệnh nền á, ông bị nền ông già đó bị bệnh nền bệnh nền nhiều tùm lum bệnh hết gan thận tiểu đường cao máu tùm lum rồi bây giờ giọng thêm cái cái covid nữa thì lúc đó ông nói với bà là tôi thật sự tôi sợ rất là sợ không à, sợ nhưng mà muộn rồi ừ. tôi nói chỗ này không phải để cho bà con sợ nhưng mà tôi muốn nhắc bà con một chuyện là theo mô tả trong kinh ờ, tôi nói rõ kinh gì nữa là kinh trường bộ ừ, kinh trường bộ mà kinh kinh khởi thế nhân bổn ấy. và đọc cái phần sớ giải của kinh khởi thế nhân bổn của trường bộ ấy. trong đó nói thế này là cái tâm lý cái chúng sinh ấy, thì lúc nào cũng là tham sân si hết Đấy, lúc nào cũng tham sống sợ chết tham thích sướng sợ khổ muôn đời muôn thuở nghìn thu vạn đại là như vậy tuy nhiên cái khuynh hướng tâm lý chúng sinh nó sẽ thay đổi theo chu kỳ à, nó chu kỳ là sao nó giống như sống vậy đó à, sóng nghĩa là lên xuống gọi là trong vật lý thì cho mình biết rằng à, là vật lý hiện đại cho biết rằng không có cái đường thẳng tuyệt đối lại à, trong cái vật lý tạo thì có cái âm dương ờ, trong hình học thì có đỉnh và đáy đây và trong vật lý thì cho mình biết rằng là mọi thứ không có cái đường thẳng tuyệt đối mình tưởng ánh sáng là thẳng nước là thẳng sai nước mới thẳng mình thấy mình cái thước nước có thợ hồ thợ mộc à, mình tưởng nó là nước là chuẩn nhất không à, nhưng thật ra nước nó không phải là thẳng à, rồi ánh sáng rồi âm thanh nó đều vận hành trên những đường cong mà theo cái mô hình là đỉnh và đáy lên xuống lên xuống lên xuống mà không có tất cả thì ở đây cũng vậy cái tâm lý chúng sanh cũng y chang như vậy lúc lúc cái này lên cao cái lúc cái kia lên cao mãi cái này cao cái kia chúng thấp đỉnh đáy đỉnh đáy đỉnh đáy như vậy Đấy, nhớ cái đó thì có lúc chúng sanh nặng về tham tham cho đã đời xong nó chuyển qua nó xanh nó xanh rồi đã xong nó chuyển qua si si là cái giai đoạn mình sống gần như thú vật nhất trong kinh nó si là cái giai đoạn mà Ờ, không còn ờ, sẽ có một lúc trên thế giới thì người ta không có khả năng phân biệt được ờ, cái cái cái gì là phải không phân biệt mà không có cái khái niệm phân biệt là cha mẹ chị em ruột nói chung là thích là cứ coi nhau là người dân thôi đấy cái giai đoạn là đoạn si mạnh còn như mình là giai đoạn mình là giai đoạn tham mạnh rồi sẽ có một ngày sân nó mạnh nó tùy thuộc vào cái, cái chu kỳ tham sân si theo cái chu kỳ tâm lý chúng sinh nó lên xuống như vậy ừ. thì là, là là là là là ngay thời điểm này là chúng ta gọi là trong thời kỳ hưởng thụ bởi vì các vị thấy bây giờ sướng không nói chuyện với nhau qua ngàn dặm cách một đại dương chúng ta vẫn thể thấy mặt nhau chúng ta vẫn nhìn thấy cái làn khói từ cái ly trà của đối phương bên kia đại dương ngay trong cái tích tắc này bây giờ chúng ta muốn coi phim chúng ta muốn nghe nhạc chúng ta muốn coi bất cứ cái gì internet chúng ta tìm cây thuốc nam chúng ta muốn Ờ, dựng liều chúng ta muốn nấu ăn chúng ta muốn sửa một cái máy chúng ta muốn tìm hiểu một cái bài thuốc uh, một cái viên thuốc một cái hiệu thuốc tây y tất cả đều online hết nó sướng lắm bây giờ đi đứng phương tiện đi lại phương tiện truyền thông đều rất tốt phương tiện đi đến phương tiện giáo dục phương tiện truyền thông phương tiện hưởng thụ đều rất là tiện ờ, rất là tiện chính từ cho đó cho nên khi bị hút vào cái cái cái, cái cơn lốc đó, đó thì cái cái cái cái chỗ hướng tâm của chúng ta đó là gì là đọa lạc nhớ nha nhớ nha khi bị cuốn hút vào cái cái cái cái cái, cái cơn lốc cái vòng xoáy này của cái trào lưu tâm linh hiện đại đó thì chúng ta hướng tâm về cái chỗ đọa lạc ừ, nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng chúng ta không có còn quan tâm tâm linh tinh thần kể cả những người trong cái làng tín ngưỡng trong cái làng tôn giáo <clears throat> tự nhận mình là thờ chúa thờ phật này ờ, thờ Allah nhưng mà thực ra đó là cái vị coi Allah cái bên hồi giáo đó, đúng ra đó là họ kiên khem họ tiết dục họ tiết chế tốt lắm ờ, trong lịch sử trong giáo sử đạo hồi cũng như trong lịch sử thế giới đó đều phải nhìn nhận là người đạo hồi đó ờ, rất là, là tiết chế rất là kiên khem vậy mà hôm nay những người gọi là đứng đầu gọi là người đứng đầu trong cái hàng ngũ gọi là tiêu pha hoang phí hưởng thụ mà kiểu như là vô độ lại là người hồi giáo đấy rồi bên Phật giáo cũng vậy chúng ta nói chúng ta thờ Chúa thờ Phật nhưng mà nói gì thì nói phần lớn thời gian tiền bạc công sức tâm tư không? thời gian công sức tiền bạc và tâm tư của chúng ta chỉ dành cho cái đời sống vật chất thôi đây cái kiểu chuẩn bị của chúng ta là như vậy rồi chưa có hết tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần là có hai cách chúng ta tìm đến chân lý à, đó là nói hơi khó nghe còn nói dễ nghe là chúng ta có hai cái cách à, đánh giá một vấn đề một là chúng ta nhận xét nó như ý mình muốn và hai là nhận xét nó như nó là này ở đây cũng vậy đến với đạo rồi đó cái cách mà mình chọn thầy đó, cũng là theo ý mình thích ông thầy đã chưa chắc giúp được mình đâu không, ờ, nhưng mà mình thích thích cái kiểu rồi rồi cái cái cuốn kinh cái, cái bộ kinh mà mình đọc cũng do mình thích thay vì mình phải đi tìm cái đề tài nào mà nó giải quyết cái trăn trở cái thảo thức cho mình ấy thì bây giờ mình lại đi tìm những cái bài kinh những cái pháp thoại mà nó vừa vặn với cái não trạng của mình đấy tôi ví dụ nha vì đâu vì đâu mà nó nên nổi bây giờ cứ năm nào cứ là bà con đi chùa tập trung là rằm tháng giêng rằm tháng tư vu lan rằm tháng 10 thượng nguyên rồi tới tết tại sao vì đâu là cũng vì mình không có thích quan tâm đời sống tâm linh mà không đi chùa lòng nó dây rứt cũng phải có cái gì đó cho đời sau kiếp khác thế là đi sao cho đi cho gọn chẳng hạn như mình khóa cái câu mà đi chùa quanh năm không bằng rằm tháng giêng mình khóa cái câu đó lắm một năm như vậy đó là, là đến cái ngày đó là vô chùa là dân sớ cầu an sớ giải hạn gì đó là xong rồi sau này có khá khá hơn chút là canh me cái phật đảng cái nữa cho nó chắc ăn không à, rồi thêm cái du lan coi như mình gọi là trả nợ sinh thành này ờ, cho quyến thuộc ờ, nhiều ba đời mười phương cho của quyền thất tổ là xong rồi quốc cái tháng 10 nữa à, rồi cái giao thừa đi chùa hái Lộc nữa là xong tổng cộng là một năm mình có rằm tân viên rằm tư uh, du lan uh, rồi rằm mười với rồi giao thừa là đủ rồi à, đó rồi với cái não trạng như vậy đó đấy với cái nền tảng tâm thức đó cái cách mà chúng ta đi chùa đã như vậy cái cách mà chúng ta chọn chọn lựa các, pháp thoại để mình nghe tại sao có thầy họ nghe thầy pháp tiếng thầy phước tiếng có người là thích nghe thầy pháp hòa có người thích nghe ôn làng mai có lúc có người thích nghe ôn trúc lâm Đấy. có người họ lại thích nghe ôn trí quảng có người thích nghe ôn, ôn trí tịnh tại sao vậy não trạng não trạng mê tịnh độ thì nghe ôn, ôn, ôn trí tịnh mà nghe pháp mê pháp hoa thì nghe ôn trí quảng ví dụ như vậy mê thiền trúc lâm thì nghe ôm tâm từ mà mê thiền ờ, gọi là làng mai thì ôm nhất hạnh đại các vị thấy rõ ràng chưa có nghĩa là mình thích mình đến cho mình thích chứ mình không có xét cái nhu cầu thật sự của mình là cái gì đại nhớ nhà rồi tới kinh điển có một cái chuyện mà bữa nay tôi đặc biệt tôi lưu tâm bởi vì uh, sắp tới đây uh, chúng ta uh, uh, trung tâm calama sẽ trong năm 2021 này nè để cho ra bốn đầu sách bây giờ mình ra hết cuốn rồi ờ, ra cuốn kinh nghiệm tự quán hai tập tinh thành một ừ, chúng tôi cũng nói luôn không phải quảng cáo nhưng mà ờ, đang nói phải nói luôn đọc sách không phải là vì thích ai hoặc là thích cái chủ đề nào đó mà phải thấy nó coi cái cái đó nó giúp mình tăng trợ thao thức giúp cho mình những cái tăng đỡ thao thức à, sắp tới thì chúng tôi uh, sẽ ra sẽ tái bản quyển Kalama 1 và in quyển Kalama 2 và hiện tại trong tay đã có bản thảo Kalama 3 và có một chuyện tôi các vị nghĩ xấu tôi vẫn nói nghĩ xấu ném đá tôi vẫn nói là bằng mọi giá các vị phải có quyển Kalama 2 ừ, phải có quyển Kalama 2 là vì trong đó đó rút kinh nghiệm kỳ một chúng tôi tập trung quá nhiều vào những cái bài kinh mà chúng tôi cho là cốt lõi đó, cũng lại là thích nữa nhưng mà ít ra chúng tôi dựa trên nền tảng cốt lõi à, thấy nó cốt lõi quá nhưng mà nó quyển hai này nè là những bài kinh ngắn và đánh động đến rất nhiều cái đề tài mà tôi cho là đặc biệt quan trọng cho những người sơ cơ cũng có hoặc là những người cần bổ sung cái, cái nền tảng kiến thức giáo lý chẳng hạn như đó giờ mình cứ thờ Phật mình lạy Phật mình tin Phật mình kính Phật mình thương Phật mình quý Phật mà mình mù tiệt về một vài cái điều về ngài thí dụ như trong đó có bài bài kinh ờ, trong quyển Kalama 2 đó Ờ, có ba bài một bài đó bài bài đầu tiên bài Phật đạo mà tôi nói rõ tất cả đều có Pali hết đại kỵ là thầy bà viết lách biên soạn mà không biết gốc tích xuất xứ ở đâu và không có bản Pali là cũng được nhớ nha ừ. thánh kinh đó là phải có tiếng Latin tiếng Khôi tức là Hy Lạp cổ và tiếng Hebrew tức là Hebrew đó tiếng Do Thái không thì ờ, bên bên kinh Phật ấy, bắt truyền là phải là tiếng Sanskrit Prakrit tiếng tây tạng tiếng hán mà nam truyền là bắt buộc là phải tiếng pali nha ừ. thì uh, trong đó có ba có rất là nhiều đề tài đặc biệt trong đó có ba bài đặc biệt nói về phật bài thứ nhất là bài phật đạo này tức là cho mình biết là chánh đẳng giác có ba hạng à, là, chánh đẳng giác ờ, khi thành phật rồi để giống nhau không có phân hạng nhưng mà là trên hành trình bồ tát thì có ba ba ba ba, ba hạng à, lấy trí tuệ làm làm làm làm làm gốc để mà, mà hành Phật đạo thứ hai là lấy đức tin làm gốc để hành Phật đạo thứ ba là lấy tinh tấn làm gốc để Phật đạo thì mỗi một cái hạng Bồ Tát như vậy phải mất bao lâu thời gian thành Phật rồi thời gian bao lâu để thành độc giác thời gian bao lâu để thành hai vị thượng thủ tinh văn à, sát là pháp mục miền liên thời gian bao lâu để trở thành 47 vị đại cao đồ có biệt hạnh đấy Ờ, và thời gian bao lâu chưa đủ mà phải có những tiêu chuẩn gì và cả đề Pali hết đó là bên, bên bài đầu tiên là bài Phật đạo cái bài thứ hai là bài Phật tướng có nghĩa là 32 hảo tướng của Đức Phật mỗi tướng như vậy đó là do cái thiện nghiệp gì trong quá khứ và và khi mà mà mà, mà có được cái y báo chánh báo rồi có được 32 tướng đó rồi thì nếu ngài ở ngoài đời đó, thì với cái tướng đó ngài sẽ được cái gì và với tướng đó khi ngài thành Phật ngài có được cái gì đấy cái bài thứ nhất là Phật đạo bài hai Phật tướng bài thứ ba là bài Phật nạn các vị nghe lạ không? bài Phật nạn Phật tướng Phật đạo Phật nạn Phật nạn có nghĩa là tất cả những cái chuyện mà trục trặc rắc rối xảy ra trong đời của Đức Phật này là điều do cái tiền duyên này à, đều do cái tiền nghiệp quá khứ thì như vì đâu mà ngày bị vu oan giá họa vu khống rồi trường hợp nào ngày bị người ta thả vôi tấn công lúc đi khất thực rồi tại sao ngài có những lúc ngài phải bị đói bị lạnh ví dụ như vậy rồi tại sao ngài bị người ta ám toán rồi tại sao bị người ta gây thương tích trong chỗ ờ, rồi tại sao là ngài bị bệnh này bệnh kia này thì như vậy mình có trong đó là tôi rồi trong đó có tất cả những cái bài liên hệ về đời sống người cư sĩ mà đều Pali hết cư sĩ phải hiểu sao cho đúng cho đủ về bác quan trai hiểu sao cho đúng cho đủ về cái sự chọn lựa chọn lựa cái lối sống này à, thì ba bài nhưng mà trong đó có ba bài mà, mà, mà, mà, mà của Kalama và đặc biệt ở quyển ba đó thì chúng ta lại có một loạt bài chúng ta tính toán rất là kỹ tôi để một lục của một bộ bốn cuốn lên trên à, trên mặt giấy tôi tính toán quyển một là gồm cái gì tại sao quyển hai gồm những gì tại sao quyển thứ ba gồm những gì và tại sao còn riêng là lý do của cái quyển kinh nghiệm tự quán tại sao chúng tôi in lại là bởi vì chúng tôi muốn tất cả những sách mà chúng tôi hiểu đến đích thân chúng tôi hiểu đến đều phải được in trong một khổ là 19 23 hết ừ, không có in nhỏ không in lớn hơn đúng cái khẩu đó thôi và kỳ này cả ba hai quyển nó đều được hiểu đến và tôi cũng mong là trước khi bà con về Calama bà con nên đọc đọc kỹ bộ đó và dĩ nhiên đó phải là tất cả phải là duy nhất nha ừ. rồi bây giờ tôi cái đề tài tôi muốn nói cái gì đọc sách không phải là do mình thích người nào hoặc là thích cái đề tài nào mà là do mình thấy mình cần cái gì đọc sách xem kinh nghe pháp giống như mình uống thuốc vậy mình uống Tylenol mình uống paracetamol không phải là vì mình thích nha ai mình mà, mà tâm thần đến mức muỗng thuốc bị thích hết á chỉ có con nít là uống thưa siro ho là vì ngọt thôi chỉ có con nít hoặc là mấy mấy người ba trợn thôi chỉ còn người trưởng thành tỉnh táo không thì không ai uống thuốc mà do thích hết trơn không nhớ nha Ờ, như ờ, tôi mỗi ngày tôi phải uống thuốc thuốc đường ờ, thuốc tiểu đường rồi thuốc uh, bao tử à, rồi thỉnh thoảng tôi cũng uống magnesium hay là uống canxi uống omega 3 có lần tôi nói phật tử tôi nói ráng uống omega 3 uống omega mà uống mà muốn bắt uống tới Rolex là chết luôn <laughs> uống bắt uống tới bà tách Philip là chết luôn ráng omega 3 rồi uống thì phải phơi nắng rồi phải đi bộ Đấy. mà các vị biết không trong mấy cái vụ mà trị liệu đó là tôi tôi chỉ khoái có cái vụ đi bộ thôi vì cái chỗ tôi ở rất là đẹp đẹp lắm tôi mong là covid hết bà con mình úc ờ, sang ờ, đây một lần ờ, thì bà con mới hiểu vì đâu mà tôi lại vô duyên đến mức mà cứ khen chỗ mình hoài chỗ tôi đi bộ là tuyệt đỉnh chứ còn mà một ngày bắt uống hai lít nước từ ngày mẫu thận về nó bắt ngày bắt uống hai lít tôi đâu có mê cái vụ uống nước mà tôi nghĩ trong room này chắc 80 phần trăm là không khóa nước rồi một ngày uống hai lít là nhưng mà riết uống nó quen chứ không thích thì mới thích nhưng mà phải ra uống thuốc đường uống thuốc thận tôi đâu có thích nhưng mà phải uống Phật pháp y chang như vậy đây những cái mình tìm không phải là do mình thích không nếu tại nên nhớ có những cái mình thấy thích nhưng mà nó không có hợp có những cái nó hợp nhưng mà mình không thấy thích rồi may mắn có nó có cái nó vừa thích mà nó vừa hợp rồi có những cái nó không thích mà nó cũng không hợp bốn cái nha cho nên là sau bài giảng thì cứ nhớ chữ thích hợp thôi có những cái mình thích mình không có hợp những cái mình thấy hợp thì mình không có thích nhưng mà nhớ cái chữ thích chữ hợp này nó nó phải xé ra thì nó mới đúng ý của tôi chứ đừng có hiểu lầm là tưởng tôi hiểu sai cái chữ thích ờ, trong thích hợp là không đúng nha cái chữ thích trong thích hợp á nó không có phải là thích thú mà chữ thích là tương thích là appropriate là suit chứ đâu không phải là là là là thích thích là là like là qua không phải nha ừ. mà mà mà mà mà chỉ, chỉ chỉ có những cái mình thích mình nó có hợp với mình à, có những cái nó hợp với mình không có thích là nhớ cái đó thì cái mỗi người có một cái bệ phóng có một cái dàn phóng khác nhau à, do cái tâm trạng tình cảm não trạng của mình mà đời này mình thích cái gì cái đó mới có một nửa đường thôi nhưng mà một nửa đường còn lại đó là một nửa đường đầu tiên thuộc về tình cảm à, là mình thích cái gì nhưng mà nửa đường còn lại phải là lý trí phải có lý trí nó cho mình biết rằng cái mình thích đó là nó có cần thiết hay không bởi vì một người ăn mặc ở và đi không? ăn mặc ở đi à, bao gồm cả shopping bao gồm mọi hoạt động lớn bé trong đời sống phải luôn luôn nhớ cái câu thần chú này là cái thích chưa hẳn là cái cần và cái cần chưa hẳn là cái thích đây là câu thần chú mà tôi cho rằng đáng để xâm lên người không cái thích chưa chắc là cái mình cần và những cái bi kịch hôn nhân bi kịch gia đình bi kịch xã hội cũng được khởi đi từ đó là mình thương một người mà không không không nên thương Đấy. hoặc là mình ác cảm với một người mà mình không nên ác cảm mặc dù đúng là không nên ác cảm với ai hết đúng đúng đã nói rốt ráo nhưng mà trong đời sống nếu có có trường hợp có những người mình ghét họ không sao hết nhưng có những người mình ghét họ đó là mình chỉ thiệt thòi thôi yeah nó có trường hợp đó ừ, cho nên à, là có những cái mình trong đời phải có những cái mà toàn bộ đời sống này của mình phải biết phân biệt rất rõ cái gì mình thích và cái gì mình cần và như tôi nói rằng trong bài giảng vừa rồi tôi nói về cái chữ chuẩn bị tôi nói chưa có ý tôi phải ngưng vì sao vì bữa đó tôi phải đi sớm đi gấp tôi phải đi về phố tôi chích vaccine sẵn đây cho các vị biết còn ba tuần nữa tôi chích thêm mũi thứ hai chích uh, Pfizer Ờ, không bị sắp thuốc nhưng mà nó đau sau một đêm thì nó đau nó đau cánh tay nó đau đau dở là không lên nhưng mà khoảng khoảng chừng ờ, bữa đó tôi không biết nó bao lâu nữa hết bởi vì uh, phật tử họ đề nghị uống thuốc giảm giảm đau tại mình dở tay lên được uh, cho nên là bữa đó mình phải tranh thủ nói ra nhanh mà cứ lên xe lửa mình cứ tiếc nó trội nãy cái, mình tại sao mình không nói cho nó hết nhưng mà thật ra bữa đó nó không hết bởi vì cái chữ chuẩn bị không đó phải nói cầu mà ba thời đó. nhưng mà chắc bây giờ tôi quyết định nói hai hai thời là đủ rồi Đây. thì tôi nói đi nói lại bây giờ tôi mới nói mà con cái này thời buổi này do cái xu thế của thời đại do cái chiều hướng khuynh hướng tâm lý của chúng sinh ừ, trong cái chu kỳ mà nó đang đổ dốc không phanh không thì nếu mà may may mắn mà chúng ta có một chút lưu tâm đến đời sống tâm linh tinh thần đấy, và nhất là chúng ta là một phật tử cái chuyện chọn thầy chọn bạn đặc biệt quan trọng nhưng mà không phải là tất cả còn nữa còn là những gì chúng ta đọc học tư duy và hành trì nữa quý vị không? phải cẩn thận phải cẩn thận thầy bạn là một phần rất là quan trọng nhưng mà còn những cái khác mặc dù cái chữ thầy bạn đó nếu mà phân tích cho rốt ráo theo trong kinh ấy thì thầy bạn là tất cả những gì những người nào mình thường gặp gỡ trao đổi và học hỏi là thầy bạn và cả những gì mà mình đắm đuối mình chìm sâu ừ, cũng là thầy bạn dù đó là một trang kinh hay là một trang web cũng là thầy bạn nhưng mà nói đó là nói rốt ráo còn trong trường hợp này thì tôi lại xé đôi đó ra thầy bạn ở đây tôi chỉ cho con người thôi à, mà cái tôi muốn nói thêm là kinh điển ừ, có người than với tôi là nhức đầu quá sư ơi kinh tạng nhiều quá đọc không hiểu à, tiếng việt con không đủ giỏi để con hiểu cái kinh tạng tôi nói không phải tiếng việt mà vấn đề là giáo lý ừ. các vị là cứ cắm đầu cơm gạo áo tiền à, rồi một ngày nào đó nghe đọc kinh tạng rồi hoặc là nghe người ta quảng cáo phát hành ẩn tống cũng rước dạng bộ mở ra háp rách miệng luôn tại vì mình không có nền tảng giáo lý các vị tưởng tượng đi à, chỉ học nấu ăn đó là cũng phải có một nền tảng Ờ, cần thiết à, chứ không phải tôi không có từ đó tôi không có tin tôi không có tin là mọi người đều có thể vào à, lớp dạy nấu ăn chân hoa à, mà có cái khả năng tiếp thu giống như nhau tôi tuyệt đối không tin chết tôi cũng không có tin ừ, mà cái chuyện đơn giản nhất là chuyện nấu ăn ấy vì sao vì trước khi bước chân vào cái lớp dạy nữ công gia chánh cái nền tảng của mỗi người đã vốn dĩ không giống nhau rồi đấy có người đó là nói tới nấu ăn đó là họ cái họ có một cái nền tảng họ rất giỏi thuốc bắc họ rất giỏi thuốc bắc đấy thì với cái hành trang đó đó khi họ vào họ, họ học các cái món mà món món tàu á ờ, là tương đỉnh nhưng mà có những người do cái điều kiện do một cái uh, hoàn cảnh đặc biệt nào đó họ rất giỏi nấu với món tây họ sử dụng thành thạo các cái nguyên liệu nấu ăn của tây đấy Đấy, cho nên là mình nghe nó nấu ăn là dễ nhưng mà không à, có những người là cái sức xứ sức thân của họ là họ rất giỏi thức bắc có những người họ rất giỏi các nấu các món tây có những người rất giỏi nên nấu mấy món của miền tây nam bộ có những người rất giỏi nấu mấy món miền trung miền bắc Đấy, có những món mà ăn ăn ngoài miền bắc miền người miền tây không biết nấu tôi phải nói khẳng định như vậy Đấy, khẳng định như vậy ừ. cái khẩu vị và cái điều kiện này, điều kiện nguyên liệu ấy, nó không giống nhau ừ. cho nên từ cái chỗ xuất thân của mình ấy, chúng ta có một nền tảng một nền tảng kiến thức không giống nhau cho nên bước vào một lớp học đơn giản như là chinh hoa như là nấu ăn làm mình cái sức tiếp thu đã không giống nhau nói chi là kinh tạng quý vị nghe cho nên đây chính là một lý do mà chúng tôi uh, ờ, phải nói là thao thức cực cuối cùng là quyết định là thực hiện một cái bộ uh, nhật tùng calama một cái tựa rất là dễ hiểu lầm Ờ, hiểu lầm là vì người ta thấy có chữ dịch tụng người ta tưởng là là là cũng là, là ca kệ bái sám cầu khẩn uh, tam bảo chư thiên ban phước tha tội không ờ, đây là tuyệt đối chữ nhật tụng là, là chữ tụng đây không có nghĩa là là là là, là, là, là khẩu tụng đọc bằng miệng mà tụng đây có nghĩa là reading chứ không phải là chanting đây khẩu tụng à, không phải đây phải khẩu tụng à, mà muốn cho bà con gọi là có nhu cầu nghiên cứu kinh điển thì bà con có thể tu gọn à, 12.000 trang kinh tạng 12.000 trang tại sao tức là 25 cuốn 25 cuốn kinh tạng Pali đấy 25 cuốn này mà mình ờ, cứ trung bình cuốn 500 trang thì mình là 25 cuốn thì mình chỉ lấy 12 ngàn thôi 12 ngàn trang đấy. 12 ngàn trang mà tôi gom lại còn có 2 ngàn trang thôi. có nghĩa là 1 phần 6 không? 1 phần 6 1 phần 6 tôi cho rằng đó là cái số này nó tương đối ừ, tương đối là không nhiều lắm và đồng thời ừ, trong cái bản Calama ừ, này có chỗ nào mà tối nghĩa chúng tôi có uh, chú thích bằng sớ giải ờ, cho bà con hiểu chẳng hạn như trong quyển Calama 2 bà con mở ra thì cái số lượng chú giải nó nhiều gấp mấy lần cái Calama một những chỗ mà tối nghĩa đó thì bắt buộc chúng ta phải cần chú giải đây tôi đem chuyện này ra tôi nói tuyệt đối không phải có ý tôi bán sách ở đây mà chắc các vị các vị đủ thông minh để hiểu mà tức là là cái tâm quyết của tôi muốn nói đây là gì là không thể hành trì mà thiếu nhận thức thiếu kiến thức cũng được mà muốn giải thoát không thể không hành trì mà muốn hành trì thì không thể thiếu nhận thức mà nhận thức không thể đến từ cái người thiếu kiến thức mà kiến thức nó chỉ đến từ cái chuyện là mình đi đúng đường không tay có một câu phương pháp là thầy của các vị thầy Đấy. chúng ta phải dành thời giờ chúng ta nghiên cứu kinh điển nghe băng giảng đã đành à, coi các trang web đã đành các bài viết nhưng mình nên nhớ ờ, sẵn đây tôi cũng nói luôn ừ, nhớ đâu nói đó thời gian gần đây có một chuyện làm cho chúng tôi rất là đau đầu là có rất nhiều ờ, vị này, ờ, cắt dán các bài giảng của nhiều vị trong đó có bản thân chúng tôi Ờ, cắt dán rồi có người còn tưởng nhận là ổng giảng dễ hẹ, cả cho nên tôi phải đẻo gọt lại có nữa có vị lên thông báo trên ờ, bên trên thì tôi thắc mắc nếu mình dở ẹ kia thôi tôi dục luôn như thùng rác rồi đậy nắp lại luôn chứ mắc cái chứng gì mà trong một tỷ vị giảng sư mà chọn riêng tôi ra để mà đẻo gọt là tôi không hiểu thật sự tôi không hiểu tôi nói với tất cả thiện chí và mát mẻ không hề hờn giận ở đây một sự thắc mắc thiệt tình đấy là tại sao trong một tỷ vị giảng sư mà chọn riêng một mình tôi ra để mà đẻo gọt là đẻo cái gì đẻo tiếng việt của tôi hay là đẻo cái giáo lý trong đó mà nếu mà cả hai cái đó đều của tôi đều có vấn đề thì làm ơn để nó vào thùng rác giùm tôi nha đậy nắp lại không và nhớ đậy nắp cho kỹ rồi nó bốc mùi chứ còn mắc mớ gì mà, mà trời ơi, thầy thì ờ, phước thuận phước tiến thầy pháp hòa rồi rồi ờ, ôn giới ờ, đức ôn viên minh rồi ôn thanh từ ôn trí quảng thiếu gì tại sao mình chưa nghe mà cứ đè cái ông này ra để mà mình gọt làm sao à, cứ cứ làm mà ai nấu mà tôi cứ đè cái mấy cái nồi cái cà ri ra gu của ông kiên nhá ông ông, ông, ông nhân ra tôi sửa à. mà đôi khi ở ngoài chợ ừ, nó biết bao nhiêu món biết bao nhiêu nhà hàng mà cứ đè cái hải cái hải cái nào mà phải cà ri của ông ông ông, ông kiên mà ragu của ông ông nhân là tôi gặp đâu gọt đó gặp đâu là tôi phải thêm muối thêm đường mà đặc biệt cả đời tôi là tôi mấy năm trời nay gần 10 năm nay là tôi cứ ăn rồi là tôi, tôi kiếm mà nghe nó đâu mà có ông nhân ông kia là tôi đè ra tôi sửa à cứ ném ném mà ném lại thêm đường giảm muối mà tại sao cho nên chỉ thứ nhất là đề nghị quý vị xét lại cái vụ đẻo gọt không cần thiết ở đây thứ hai là hạn chế à, phải hạn chế mà cẩn thận trích dẫn là phải nguyên nguyên si còn cảm thấy của người ta không hay thì đừng trích dẫn ừ, mà đừng có tự ý trích dẫn rồi cắt xén rồi dán người ta người ta ở dưới nha con người ta đẻ ra người ta là con trai rồi mình đi mình tùng xẻo mình uh, cắt mình uh, uh, ờ, lượt bỏ rồi xong rồi cái mình ờ, con trai mà mình đi đánh môi đánh ờ, đánh môi son rồi sơn móng rồi để tóc dài rồi kẹp rồi thắt nơ xong rồi luyện nó ra nó đây là thằng Nguyễn Nhân Tấn con của thằng Tèo nó kẹt lắm thằng Tấn nó đẻ ra thằng Tèo đúng nhưng mà thằng Tèo là con trai điện nước đầy đủ chứ không có cái vụ mà cắt cái này dán cái kia rồi sơn móng tay rồi đeo nơ gấm lược Ừ, băng đô rồi tùm lum mặc áo dài tím rồi là không được nha đó là kỹ con người ta để nguyên vậy ừ, rồi cho nên mà chẳng những riêng tôi mà kể cả vị khác cũng vậy ờ, các vị lấy của ai thì các vị phải để nguyên và để tên người ta để cho tự chịu trách nhiệm chứ còn mà cắt dán xong rồi còn đi khoe khoan khoác lát là đẻo gọt thì tôi xin xin thiệt à, của tôi cứ liệm thực rác còn muốn đẻo là kiếm người khác mà đẻo chứ đừng có mà cứ đè ra mà đẻo tôi không có khoái nha ok rồi cái quan trọng nhất trong bài giảng là tôi muốn nói cái gì tức là cái xuất phát điểm cái điểm khởi hành của chúng ta rất là quan trọng rất là quan trọng tại sao chúng ta chọn A mà không chọn B đấy chưa hết chúng ta làm gì với A làm gì với B cho nên mình tự nhận mình là Phật tử nhưng mà cái chuyện đầu tiên là, là do cái căn cơ cái túc duyên cái nhiều đời mà mình có gặp được chánh pháp hay không khi gặp chánh pháp rồi mình lưu tâm tới cái gì cái này tôi nhớ tôi nói rất là nhiều lần mình có gặp được chánh pháp hay không và khi gặp rồi mình lưu tâm cái gì lưu tâm kiểu nào và quan và lưu tâm bao nhiêu nha cái này phải ghi xuống có gặp được chánh pháp hay không là cái số 1 số 2 lưu tâm cái gì số 3 lưu tâm kiểu nào số 4 bao nhiêu đây mà cái bao nhiêu này nó gồm có cái how long và how how much à, how much là nó nhiều bao nhiêu nhưng mà còn có cái how long đó là được bao bao lâu cái mình đi theo ba ao được có khóa cái về cái thấy đủ rồi không được không được theo ubandita theo Sumin cứ hai tầng cái là, là sách vali về nước là không được thôi phải coi mình đi theo bao lâu mình có đủ để hiểu người ta hay không bao lâu và bao nhiêu yeah. cho nên có gặp được chánh pháp hay không lưu tâm cái gì lưu tâm kiểu nào à, tôi nói hoài lưu tâm kiểu nào ví dụ như có người họ quan tâm về giáo lý thích uh, ủng hộ mấy vị ờ, thuyết giảng ủng hộ mấy vị dịch sách ủng hộ mấy vị uh, in kinh uh, ủng hộ bản thân thẩm đọc gì hết nó cũng là cách quan tâm giáo lý nhưng mà quan tâm kiểu vậy đó quan tâm kiểu vậy đó, đó là quan tâm Ờ, vòng vòng vòng vòng vòng mà 10 năm trời ủng hộ ờ, giáo lý nhưng mà toàn là để cho ai đọc ai nghe chứ mình không có đọc mình mới nghe đấy rồi thiền cũng vậy có người họ quan tâm tới thiền nhưng mà có hai cách một là họ trở thành hành giả uh, miên mặt tinh chuyên đấy có người họ quan tới tâm tới thiền là họ cứ đi kiếm em thiền sư họ cúng dường kiếm mấy thiền viện cúng dường kiếm hành giả cúng dường tạo điều kiện cho người ta tu thiền đủ thứ mà bản thân đừng có thiền đấy thì trường hợp này cũng là quan tâm tới thiền như vậy thì chuyện đầu tiên mình có gặp chánh pháp hay không thứ hai mình quan tâm cái gì quan tâm kiểu nào quan tâm bao nhiêu quan tâm bao bao lâu nhớ nha rồi thì uh, kinh đà điển thì trước mắt tôi không làm việc với việc quảng cáo giới thiệu cho ai rất dễ bị hiểu lầm nhưng tôi chỉ gợi ý bà con thôi thì uh, tôi xa quê đã lâu tôi không biết nhiều lắm về tình hình tình, tình, tình, tình trong nước <clears throat> nhưng mà có một số vị uh, dịch giả soạn giả mà tôi nghĩ rằng các vị đặc biệt ờ, nên lưu ý uh, có thể vị đó các vị đó do bổn hạnh bổn nguyện uh, bản hòa như thế nào đó Đấy, mà không có ầm ĩ uh, nhưng mà mình nên đó là những vị mà có tôi cho là có trách nhiệm ấy. có trách nhiệm và có có nội hàm tôi nhắc lại nha tôi biết vị nào thì tôi nhắc cái vị đó còn những vị tôi không nhắc không phải là tôi không thích mà bởi vì tôi không biết biết không rành nha ví dụ như mình thấy uh, thượng tọa bú hiền uh, chùa chùa pháp bảo thượng tọa là một vị uyên bác và thuyết giảng viết lách phiên dịch có trách nhiệm thượng tọa giác long chủ trì chùa trúc long phúc môn vị đó uyên bác nói viết có trách nhiệm thượng tọa khải minh không biết ở đâu chỉ biết trong nước thôi tại vì cái trụ sứ vị này tôi cũng ờ, vị đó là nguyên nguyên bác uh, nói uh, về dịch uh, có trách nhiệm uh, có nội hàm đấy uh, rồi các bản dịch mình mềm mà dễ đọc thì mình thấy có tượng tọa pháp thông ở núi dinh uh, tượng tọa tâm pháp ở miền bắc đấy rồi các vị khác thì lâu nay tôi không có theo dõi là không biết có in gì gì không nhưng mà tôi biết đó là những vị có trách nhiệm cho hạn như thượng tọa à, pháp chất vô nghệ giải ở vùng thủy thượng tọa giác giới tôi ở chùa siêu lý à, hoặc là à, thượng tọa chánh minh ở chùa bồ đề vũng tàu thì tôi cho rằng đây là những vị mà tôi biết á tôi biết là những vị nó có giảng dạy có biên soạn ờ, có phiên dịch à, hoặc là đỉnh cao ở trong nước bây giờ đó là ngài hòa thượng hộ pháp ở núi Vinh này ngài tỉnh giác thì ngài dĩ dịch có hai quyển kinh tạng ừ, ngài dịch lại ngài dịch lại của, của ngài Minh Châu rồi ngài tịch à, nhưng mà ngài tịnh ngày ngài hộ pháp thì rất là nhiều rất là nhiều sách ờ, tôi đếm phỏng phỏng mà chắc cũng phải là chắc cũng phải là 50 cuốn á. tính ẩu á. tính ẩu là khoảng 50 cuốn không? thì đây là những vị mà ừ, tôi không biết ai đang nghe tôi Nam Tông Bắc Phái Khất Sĩ ờ, là Cao Đài Hòa Hảo tôi không biết nhưng mà nếu tìm hiểu kinh điển Nam Tông thì đây là những vị và các vị nên lưu ý này và những vị tôi không nhắc là vì tôi không có rõ không có rạch này. chứ còn ở đây tuyệt đối không có vụ mà mà thương thích rồi thì bồ nhà là không có đó đây là không có đó hiểu đó tội chết bởi vì ờ, tôi không đáng gì đâu nhưng mà hiểu lầm một người có thiện chí là tội nha dẫu đó là, là là một đứa bé rồi nên mình hiểu lầm cái thiện chí người ta là tội đây, đây thì à, cái sức phát điểm mình rất là quan trọng mình là thường đọc cái gì đọc ai đọc ai tác giả soạn giả nào à, và mình thường nặng lòng với cái gì à, và ờ, đó chính là cái dàn phóng là cái bệ phóng của chúng ta này và tôi nhắc lại lần nữa tôi nói cầu mai thôi không hên xui không chứ trong cái xu thế tâm lý hiện đại thời đại đó thì tôi e rằng nó là chỉ có một phần trăm người tin Phật ấy là ừ, Phật tử thứ thiệt thôi tôi chỉ nghĩ như vậy không? thứ thiệt nhưng ờ, một phần trăm thì ờ, trong cái tỷ lệ phần trăm thì nó ít thiệt á nhưng mà nếu một phần trăm mà của 100 triệu dân Việt Nam hoặc là của 60 phần trăm người ờ, ừ, Việt là phật tử đó thì một phần trăm của cái 60 đó đó thì cũng không phải nhỏ đâu không? không phải nhỏ đâu và hôm nay sáng nay thì tôi nói như vậy nhưng biết đâu ngày mai nó nhiều hơn chiều nay nó đã nhiều hơn rồi sáng mai nó nhiều hơn mà ngày mốt tháng sau nó nhiều hơn năm tới nó còn nhiều hơn không? và các vị biết rằng ở trong ờ, trong chú giải kinh ờ, kinh trên trường vội kinh đại bá niết bàn ấy có dạy rằng đó là có ba lý do mà thế tôn chọn của Sinara để viên tịch đọc cái đó mình thấy xúc động một là ngày biết rằng Kusinara là một chỗ rất là hẻo lánh khi mà ngày tịch rồi nếu mà ngày tịch ở một xứ lớn đó, thì sẽ xảy ra vấn đề can qua chiến chinh Đấy. các nước lớn nước lớn là những nước mà coi như dễ đi lại đó là là quân đội các nước sẽ kéo tới là sẽ xảy ra là máu đổ thịt rơi xương gọi là thịt chất thay chất thành núi mà máu chảy thành sông đó để biết ngày chọn của Sinara vì nó hẻo lánh muốn tới được nó thì rất là xa cho nên là hành quân không nổi đây đó là chuyện thứ nhất là vì nó xa xôi thứ và và và và khi nó xa xôi như vậy đó thì cái chuyện mà mà chia phân chia xá lợi nó sẽ đơn giản hơn và ở đó có một người là ông bà la môn đồ nát do cái ngẫu nhiên ông này ông cái chữ đồ nát nghĩa là cái căn nó lạ như vậy một cái một cái hò hẹn từ tiền kiếp cái chữ đồ nát chữ nát chấm dưới đó. đồ nát nghĩa là cái căn mà ông là một vị thánh tam quả ana hàm này vị thánh tam quả nha ông sẽ đứng với quyền tính cộng ông sẽ đứng ra ông chia ông chia phần chia xá lại thành thành bảy phần ừ. còn phần thứ 8 là cho thôi chứ quay hả đây là lý do thứ nhất là ở đó là sự vấn đề xá lại được giải quyết uh, êm thấm ổn thỏa uh, trong hòa bình cái lý do thứ hai á, là ngày về đó ngày mới có cơ hội để ngày thuyết giảng kinh cái thuyết giảng cái bài đại kinh thiện kiến tại sao vậy bài kinh này rất là quan trọng bởi vì bài kinh này là ngày gọi là tổng ôn tập lại cho đời sau cái hành trình sanh tử hành trình Phật đạo Đấy. bà con chắc đọc tới luôn không thấy cái này đọc kỹ ra đi ngài cho thấy rằng đó là lương hồi cái đỉnh cao của lương hồi là gì là đứng đầu thiên hạ mà cuối cùng thì sao tất cả đi về đi, trở về quá khứ tất cả chỉ là chim bao thôi và ngày chốt bài kinh đó là các hành là vô thường thật là vừa đủ để nhàm chán vừa đủ để xả ly này các tỳ kheo những gì mà bậc đạo sư vì cái lòng thương tưởng cần phải làm cho các đệ tử thì ta đã làm hết rồi ta không phải là cái vị đạo sư có bàn tay nắm giữ nghề riêng và này các tỳ kheo đây là những gốc cây những ngôi nhà vắng hãy tinh tấn thiền định chớ cái để mình sau này phải hối tiếc đó, chốt bài kinh nhưng mà bài kinh nó rất độc đáo và phải đọc cả chú giải mới thấy bài kinh này tại sao nó quan trọng như vậy ừ, nói là cái đỉnh cao của dòng lương hồi là gì là đứng đầu thiên hạ phải không đó đứng đầu thiên hạ tức là cõi người thì làm chuyển lưng vương mà cõi trời làm đế thích là mát ma thiên tử là đại phạm thiên đấy nhưng mà cuối cùng thì sao cái vị trí đứng đầu ấy nó cũng chỉ là là hình xương bóng khối à, như mộng nguyện bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thì quá chỉ vậy Đấy. và cái lý do thứ ba mà thế tôn chọn của Sinara để phiêu tịch là cái gì đọc cái đó mới thấy thương một người 80 tuổi mà trong kinh nói cái này mình thấy thương thương lắm và đọc chú giải mới thấy khiếp à, phải khoe luôn bà con chúng tôi đang thực hiện một cái quyển gọi là Nam truyền đại tạng bách khoa thư có nghĩa là tất cả những cái vấn đề của giáo lý Pali, trong kinh Tam Tạng Pali đều được uh, là giải thích bằng tiếng Pali lấy ra từ uh, sớ giải thì trong đó thí dụ như các bị đánh dùm tôi cái chữ Kusinara thì những cái info quan trọng về Kusinara à, kể về cái chuyện Thế Tôn Niết Bàn ở đó là tại sao có chuyện gì chuyện gì, gì quan trọng là có các vị đánh dùm tôi cái chữ cấp cô độc Anna Thấp Bình Chí Cáp thì những cái chuyện mà liên quan đến các đẳng cấp của đọc đều được nhắc đến bằng tiếng Pali đương nhiên có tiếng Việt các vị đánh dùm tôi cái chữ quý Saka thì có bản Pali kế bên đấy có bản Pali kế bên ừ, rồi cho biết xuất xứ là chú giải kinh gì và quý Saka là con cái nhà ai đấy bà có năm cái vẻ đẹp là cái gì à, đẹp da đẹp răng đẹp tóc đẹp vóc đẹp người rồi cái sức mạnh của bà nó tương đương với năm con voi có nghe trong kinh nói một con voi mà nó chạy tới bà lấy ngón tay bà, bà bọc bà tôi mới tin nhất chinh chỉ là có thiệt lục mạch thần kiếm là có thiệt đàn chỉ thành công của hoàng diệt sư lục mạch thần kiếm của đoàn dự và coi như là nhất dân chỉ của đoàn nam đế đó là là, là, là, là dương trục dương là có thiệt tức là bà mạnh sức mạnh bẩm sinh không do luyện tập không có cần phải lý mặt sầu gọi là tiểu long nữ là doanh doanh là dương ngọc yến không cần bà chỉ cần một ngón tay bà đó thì bà có thể làm cho con vô nó chết Đấy. bà mạnh bằng năm con voi như là ngày vô não lá ngày mạnh bằng bảy con voi ừ, sức chạy bằng bốn ngựa này rồi ngày ngày ngày ngày rồi đánh cái chữ Mahakaspat thì cho biết là vị này có ba có ba cái hảo tướng là tướng quảng trường thiệt lưỡi dài rộng tướng tay ờ, người đứng thẳng không khâm mà tay sờ đầu gối được và cái tướng mã âm tàn ví dụ như vậy thì ờ, đánh ra mỗi một cái chữ như vậy nó cho mình tất cả thông tin ừ. rồi trong đó định nghĩa về ờ, về tứ chính cần đó giờ mình mình hiểu ở tứ chính cần là thịnh đường tu bảo nhưng mà nó có những info rất là rất là cốt lõi về tứ tứ chính cần ừ, samapatha nhé. Ừ. thì ở trong đây thì trong đây mới nói rằng thiếu nhiều đến cái bị đánh cái chữ uh, kusinara là cho cái vị biết một loạt thông tin mà tôi nhắc lại bằng tiếng pali có pali song ngữ nha yeah cái gọi là cái là, là, là, nam truyền đại tạng bách khoa thư ừ. cái, cái tựa nó hơi chậm đó nhưng mà tôi còn có lúc tôi tính lấy cái tên đơn giản chắc cuối cùng lấy tên đơn giản là sổ tay à, sổ tay tâm tạng thôi ừ. ờ, thí dụ ở ờ, quên còn mấy cái phải khoe thí dụ như cái chữ tâm tịnh dục ừ. Ờ, gọi là là là cô tiếp ờ, tiếp cô tiếp parisoti cái tiếng Bali cái tâm tình dục là cái gì và uh, trong đó định nghĩa rất là rõ không thấy không nghe không nghi là cái gì đã phải có Bali chứ mình nói tao có tin này ví dụ như không thấy là không thấy à, con con vật đó nó bị giết nhưng mà không nghe đây là không nghe ai nói gì chứ không phải là nghe không có nghe con thú nó kêu mà không biết bao nhiêu giảng sư pháp sư soạn giả bao nhiêu phật tử các thế hệ cứ hãy định nghĩa tâm định dục là định nghĩa như vậy à, không thấy là không thấy con vật bị giết rồi thứ hai là không nghe là không nghe tiếng con vật nó kêu cái này mà người ngoại đạo nó đọc được là nó cười coi như văng cái hàm răng luôn có cái con nào mà mình giết nó kêu đâu chỉ có bốn năm con thôi heo bò dê cừu nó mới kêu phải không chứ có còn con lương con cá con tép tờ, nghiêu sò ốc hết mấy con đầu nó kêu là em giọt mắt là sao em dám ăn mà nghĩ làm sao biết nghĩ làm sao mà đi định nghĩa không thấy không nghe không nghe là không nghe con vật nó kêu mà bao nhiêu thế hệ cứ cắm đầu mà mà tin cái chuyện đó này còn không nghi là sao là không có lòng hồ nghi thấy người ta dọn lên một cái món cá thịt biết là có thể người ta làm cho mình không ta khi có lòng nghi như vậy đó, gọi là Paris sang ký tác cái lòng hoang mang đó à, cái hoang mang đó cái lòng nó cái yên ấy đấy thì cái đó rồi, rồi <clears throat> thì ba khi không có ba cái này gọi là tâm định dục và có Bali đàng hoàng đây nhớ nha ừ mà nói giờ mình cứ nói tam định nhục là tam tam thật ra trong đó họ kể tới chín lần quý vị đây nó kể tới chín trường hợp lần chứ không phải chỉ có ba cái đó đâu rồi ba cái đó mới triển khai ra tới chín trường hợp nhớ nha ừ. thì trong ba cái lý do mà tại sao Phật Phật Phật Phật chọn cái cuốn Sinara để viên tịch ờ, mà nãy quý vị tưởng tôi đang nói lạc đề không phải tôi nói rằng chỉ có một phần trăm người Phật tử Việt Nam đáng gọi là Phật tử tiếng Việt hơn nhưng mà chúng ta không nên coi thường một phần trăm đó là vì sao là bởi vì một phần trăm cũng là ờ, không ít à, giàu một người cũng đáng Đấy. rồi tôi mới kể cái chuyện của Sinara là Đức Thế Tôn người có ba lý do mà chọn của Sinara để ngài tịch một là tránh cái chuyện can qua ở đó có người chia phân chia xá lợi cho ngài người để chúng sanh không có máu đổ thịt rơi thứ hai là ngài có đủ duyên sự để ngài giảng cái đại kinh thiện kiến thứ ba là ngài về đó để ngài gặp được cái người đệ tử sau cùng là du sĩ sư phách đa trong kinh nói uh, thinh văn có hai trường hợp một là sa bá cá vi này giác trường hợp thứ hai gọi là bút bút tháo vi này giác sa bá cá vi này giác có nghĩa là cái người mà có duyên à, với các vị thánh thinh văn các vị thánh tăng ấy thánh tăng thánh cư sĩ à, về mấy thinh văn giảng mình nghe là đắt rồi nhưng có những cái trường hợp đặc biệt cũng thinh văn nhưng mà không thể nào mà nhờ thinh văn khác giúp sinh văn nhưng mà có trường hợp là phải gặp đúng đức phật mới độ được họ họ được gọi là bút buddha về này giác về này giác nghĩa là là training à, về này giác nghĩa là training buddha về này giác là nghĩa là phải được phật đứng ra phật dạy cho phải đắc thì ngài biết là bị kheo du sĩ Spada là trường hợp hai là bút thao viên này á, là phải đi được gặp Phật Đấy. thì cái chuyện đầu tiên ấy là mình mình mình mình đoán mơ hồ à, tại vì Phật là đại bi à, Phật là đại bi thì giàu một người thì cũng thương này nhưng mà hiểu vậy thì nó, nó kẹt lắm hiểu thêm nữa mới thấy cái đại bi ghê gớm của một vị phật này thứ nhất á, là là là ngài biết rằng cái người này không gặp được ngài là coi như là lúa luôn đấy không phải mất chủng tử đâu nhưng mà phải gặp một phật sao phải gặp phật sao một một vị phật sao đấy xa xôi lắm cho nên phải gặp được mà vị này là cái duyên người ta đã chín mùi bây giờ không gặp ngài là coi như người ta lúng luôn ví dụ như như, như ngày gặp ngạn của lima đó ngài biết chỉ cần chỉ cần ngài tới trễ một chút thôi thì Angulimala sẽ giết mẹ mà khi giết mẹ rồi vô phương vô phương giống như qua sở thế mình giết cha là xong là vô phương ngài Angulimala mà Đức Phật tới trẻ là là vị này giết mẹ là vô phương cho nên Phật đại bi là chỗ đó thương không không có muốn cái chủng bồ đề người ta bị mất người ta ta tu hành máu đổ thịt rơi bao nhiêu kiếp để rồi bây giờ là chỉ cần mình chịu khó mình đi bộ một chút thôi mà nãy tôi có chỗ tôi muốn nói mà tôi quên trong kinh nói từ cái ngôi làng cuối cùng Bhutagama mà Bhutagama mà về Kusinara chỗ thiên tịch là chỉ có ba ba ga phúc tá thôi nghĩa là chưa được một do tầng bởi vì một do tầng là bốn cái ga phúc tác có nghĩa là khoảng ba cây số không ba cây số à, một do ờ, à, à, à, lộn lộn một do từng á, là là khoảng chín cây số không mà mà mà một cho từng là bốn ra phút tá có nghĩa là là chín cây số mà chia cho bốn có nghĩa là khoảng hai cây cây cây hai cây mấy hai cây rưỡi đi cho hai cây rưỡi đi mà từ cái làng Pohogama và Pohogama và về Kusinara là chỉ có ba ga phút tá có nghĩa là chỉ có 3 phần tư do tuần thôi ba phần tư có nghĩa là Ừ, là chỉ khoảng chừng 6 ờ, cây số 6 ờ, cây sáu sáu cây số không khoảng 7 cây số mà Đức Thế Tôn đã dừng chân biết biết biết, biết bao nhiêu lần không cái này phải đọc trong chú giải mới mấy chép mốt trong cái quyển mà bách khoa thư mình có trong có 7 cây số thôi mà Thế Tôn mệt đến mức mà phải dừng chân 25 lần 25 25 times 25 lần đi ngừng lại đi rồi ngừng lại các vị tưởng tượng 7 cây số mà ngừng 25 thì các vị tưởng tượng kinh dị lắm quý vị mệt lắm mệt lắm bởi vì ừ, trong kinh nói đó là là là là, là cái thân lực của vị chánh đẳng giác hơn cái người bình thường không biết là bao nhiêu lần nhưng mà khi mà ngài gọi là là là ba tháng trước đó khi mà ngài <coughs> chánh niệm tỉnh giác xả bỏ thọ hành tức là quyết định à, quyết định dùng cái tứ thần túc quyết định không duy trì cái, cái, cái, cái tuổi thọ nữa không duy trì cái sức khỏe nữa cho nó đổ dốc ờ, không phanh thì trong kinh đó lúc là là sức nó xuống rồi xuống rồi ngày không trước đây ngày dùng cái cái thiền định à, ngày kèm dùng tứ thiền tần tốc ngày kèm nhưng mà khi mà ngài đã là chánh niệm tỉnh giác xả bỏ tao hầm là ngày không có kèm nó chẳng bởi vì trong đó trước đó là, là mấy tháng trước khi mà, mà tập có buổi chiều đó ngày đau lắm thì ngày ngày đau lưng ấy, ngài đau lưng ngày đau lưng thì ngày mới, mới mới suy nghĩ là cái nghiệp của ta trợ đến đây là là là là là, là, là, là, là có thể can thiệp được rồi Đấy, thì ngày mới chú nguyện thế này từ đây cho đến khi ta viên tịch chứng đau lưng đừng tái phát nữa với cái tứ nghĩa tốt của một vị Phật ngày chú nguyện như vậy từ hôm nay mà cho tới khi ta viên tịch bệnh đau lưng đừng tái phát nữa thế là nghe cái chứng nó coi như được giải quyết giúp tức khắc ngay lúc đó khiếp như vậy à, nhưng mà khi mà ngày quyết định ngày buông buông cái tuổi thọ ngày không có kèm không kèm không có kèm dĩ nhiên trong rung của nhiều người thì uh, cho là phong tận ok kể cha tôi không có nói nhà tôi giảng về kinh khi mà ngày, ngày và đặc biệt là trong kinh nói sau cái buổi ăn trưa tại nhà của ông Chun Đá đấy tại nhà ông Chun Đá sau bữa ăn trưa thì trong kinh nói cái giọt sức khỏe sau cùng của Thế Tôn không còn nữa trong kinh còn xài mới ví dụ thế này giống như nước ờ, giống như nước ờ, giống như sóng mà hòa tan trong biển vậy giống như đợt sóng mà nó hòa tan trong biển vậy mất tiêu thì ở đây cũng vậy ờ, không biết vì sao trong kinh các ngài à, là dùng ví dụ đó giống như một cái con sóng mà hòa tan trong nước thì cũng vậy sức khỏe thế tôn là đã bị giảm gọi là nghiêm trọng bị đổ dốc không phanh không thắng từ 3 tháng trước nhưng mà cũng còn gọi là lay lắc nhưng mà đến xa cái bữa ăn của ông ông chun đá bữa ăn cuối cùng đó, bữa ăn là mình dự trù mình đoán dự đoán là khoảng chừng 11 ờ, giờ trưa ha. 11 giờ trưa nay thì 5 giờ sáng mai là ngày tịch à, thì kể từ 11 11 giờ trưa nay là dùng xong là khoảng 11 giờ rưỡi đi ha. là ngày dùng cái đúng là hơi tàn sức kiệt đó ngày đi trong hai gọi là gọi là bảy cây số mà ngày phải dừng chân 25 lần như vậy cuối cùng mới về đến Kusinara và ngày mệt lắm rồi ngài nói với ngài với ngài anh An hai chị chị thứ nhất anh An trải cái tăng gà lê ra trên nhân lai nằm nghỉ ở dưới <coughs> khoảng giữa hai cây sala này ừ. việc thứ hai là anh An khẩn cấp vào báo cho hoàng tộc mà là biết rằng Thế Tôn đã đến ngự uyển và đêm nay Thế Tôn sẽ viên tịch tại đây đó là hai việc nghệ năng cấp tóc trải liền trải liền cái tăng lê y hai lớp của đức phật trải ra cho thế tôn nằm ừ, trải trong tên kinh kể là chất túc của năng đó là cái y đó là trải làm bốn lớp mà gồm kể rõ đó là cái y đó y chuẩn y chuẩn là sao tức là cái đề dài á bằng sáu cái này sáu cái là tính từ cụ trở này cho tới đầu ngón giữa gọi là một hát tay mà y chuẩn này có nghĩa là một cái uh, chỉ có lá y của chư đăng hình của đức phật cũng vậy hình chữ nhật thì chiều dài là sáu cái này sáu tính từ cái, đầu này tới cái này, này từ cái đầu chỏ cho tới đầu hướng giữa là một cách tính theo cái cách đo người ấn ngày xưa đó. bề dài của y lá y trái là sáu và bề ngang là bốn thì ngày nay ngày trải vừa vặn ngày xếp thành bốn lớp à, tức là tức là mỗi một lúc bây giờ là mỗi cạnh nó còn có đúng đúng một cái cái cái này của Đức Phật thôi vừa vặn đến ngày nằm mà tại sao bởi vì dưới 4 thì không êm mà nhiều hơn 4 thì qua bề ngang quá nhỏ nằm không thoải mái mà xếp thành 3 thì, thì rộng á, nhưng mà không êm cho nên ngày xếp thành 4 là vừa nằm mà lại vừa êm xếp xong cái cho túc của năng xếp xong bốn lớp rồi để thỉnh thế tôn nghỉ trên đó ngài lập tức đi vào và báo cho hoàng tộc biết và họ lần lượt họ kéo ra họ viếng họ viếng viếng viếng ở viếng từ đó mà cho tới khuya và ngày nay ngày xét thấy rằng phụ nữ không đi đêm được cho nên khi người ta đến viếng ngày cho phụ nữ đi viếng và ngày thông báo là cho đến bao giờ nắng chưa tắt thì ưu tiên cho phụ nữ từ viếng trước rồi nắng tắt rồi phụ nữ và rút hết rồi đó đi về hết rồi bây giờ mới tới nam nam tới viếng thì trong cái đêm cuối đó, đó là ngày du sĩ Spada à, du sĩ Spada là một du sĩ này có nghĩa là một cái vị mà, mà, mà thầy kiểu một cái kiểu thầy tu mà đi lang thang chỗ này chỗ kia đó du tăng ấy à, ông sư mà đi, đi đầu này đầu kia gọi là du tăng còn ông này gọi là du sĩ nghĩa là một cái giáo phái gọi là đi đầu này đầu kia rồi học nổi nay đạo này nay đạo kia vậy đó rồi tu tu trên đường gọi là du sĩ thì ở trong cái quyển à, bách khoa thư của tôi trong đó định nghĩa rất là kỹ à, những cái từ gọi uh, các cái hạng tu sĩ như ta bát sát là sao là ở trong rừng chát tí lá là đạo sĩ mình trên à, tóc đâm tóc mà họ để dài họ búi rồi Paripataka là cái cái du sĩ mà đi ờ, đầu này đầu kia ờ, trong đó định nghĩa rất rõ mà bằng tiếng Pali đấy nhớ nha cho nên mai, mai mốt là những cái những cái các những cái từ ngữ những khái niệm quan trọng của Phật pháp mình nên làm mình để vô đó mình tra mà có Pali có xuất xứ ở đâu chứ tôi cũng ấn nhất là bây giờ từ điển Phật học nó đầy như nguyên nguyên nó mà không biết xuất xứ ở đâu mà na na giữa cái cuốn mà khai nguyên thích lục gì của tàu rồi tống đời đường nguyên minh thanh thì mệt quá đi bắt tất cả là Pali hết xuất xứ trong chú giải trong tâm tạng hết nha thì ở ngày du sĩ Sipada đã vào gặp Phật thì xin gặp Thế Tôn thì ngày anh An ngày, ngày nói là Thế Tôn đang mệt lắm không có tiếp khách thì lúc Đức Phật nghe như vậy ngày nói An An ơi hãy cho Sipada vào gặp Như Lai Đức Phật dạy như vậy dạ, Đức Phật dạy như vậy thì ngài An vào đưa ngày cư du sĩ Sipada vào du sĩ quỳ sập xuống lại liền du sĩ nói <coughs> xin lỗi có nghe nói đêm nay thì Samon Gautama sẽ liên tịch con hy vọng trong cái giây phút cuối cùng này con được nghe Samon Gautama dạy dỗ con xin có mấy câu hỏi là con đi đâu cũng gặp vị nào cũng nhận mình đó là là là bậc đắc đạo hết đấy thánh nhân hết đấy. con xin hỏi có đúng như vậy không có đúng là bậc đắc đạo đúng là thánh nhân hay không thì đức phật dạy thế này ta không nên bàn ta không nên, nhắc đến cái chuyện ai là thánh ai không phải thánh ở đây Dạ, ta chỉ nói đến bốn chữ không thôi bốn chữ không Đấy không cái không thứ nhất là không có một cái cái gì trên đời này đã sanh ra mà lại vĩnh cửu có nghĩa là không có một pháp hữu vi nào mà trường cửu là không có đó là cái không thứ nhất cái không thứ hai đó không cái đầu tiên ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày khai màu bằng một cái không khác chứ ngày nói cái không đầu tiên đó là không bao giờ tìm được dấu chân con chim trên bầu trời thì đó không có ừ. cái không thứ hai là không có một pháp hữu vi nào trường cửu cái không thứ ba đó là ngoài cái con đường bắt chánh đạo thì không thể có thánh nhân thật ra ngài nói đừng nhắc nhưng mà thật ra trong cái cái cái cái này là có nhắc cái đó đã có nhắc cái câu đó là đó ngoài bát chánh đạo thì không có thánh nhân và chư Phật thì không còn phiền não như vậy tổng cộng là có bốn cái không cái không thứ nhất là không thể có dấu chân chim trên bầu trời tại sao phải dùng phải nhắc cái gì đó cái gì đó không quan trọng nhưng mà ít nhất là, lấy cái đó là trong um, hát cô đậu hát cô đầu hát ả đào ngoài bắc có cái câu mửu câu mửu là cái câu khai câu nhập ấy câu mửu câu đầu tiên không có này ở ờ, nó giống Việt Nam mình cai dao gió đưa bụi chuối sau hè câu đó nghe lý hết nhưng mà cái câu sao quan trọng cái anh mê vợ bé đó bỏ bè con thơ lại cái câu đó cái câu quan trọng hoặc là đèn sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ đèn mỹ tho còn tốt luôn anh về học lấy chữ nhu quá chính trang đợi mười thật ra cái vụ mà đèn sài gòn đèn châu đốc cái cái vụ cái đèn nó chạy cha nó cái quan trọng nhất là là cái sao à, gió đưa cây cải về trời cái câu đó nhưng mà cái, cái, cái, cái thấm là thấm câu sao gọi là giơ tay mình ngắt ngọn ngò cái đó không lý nhưng mà thương em đứt ruột giả đò lơ đó mới ăn tiền chứ còn gì mà giơ tay ngắt ngọn ngò thì ta trợn nó đó là không đó, đó mới, hay cái hay là hay cái sao à. thì ở đây là cũng vậy cái câu đầu tiên là cái câu là câu mữu nhưng mà rất quan trọng cho biết cái không cái, cái cái câu đầu tiên đã có ý nghĩa rồi tuy là mữu nhưng mà có ý nghĩa rồi. giống như là trên trời không thể có giống chân chim thì cũng vậy không thể có pháp hữu vi bền vững hoài cũng không có thánh nhân ngoài bát chánh đạo và cũng không có phiền não ở chư Phật ừ. thì sau khi nghe chừng đó thôi không tới câu thứ năm chỉ đúng vừa vặn bốn câu không hơn không kém thì Subhada quỳ sụp xuống bạch thế tôn xin cho con được xuất gia Đức Phật dạy rằng một người ngoại đạo khi vào giáo pháp phải mất ít nhất là 4 tháng biệt trú để mà bỏ cái cũ làm quen cái mới nhưng mà ở đây ta thấy rằng cơ tấm chúng sinh có khác biệt không phải trường hợp nào cũng áp dụng 4 tháng biệt trú với ngươi là ngoại lệ rồi đức phật này dạy ngài đang đem vị này ra đức phật đang nằm ở đó thì tránh ra sau lưng ngài để mà cạo tóc cho vị này cạo tóc và cho vị này là y cho vị này là ra vị tỳ kheo là cũng có y dư mà không phải y dư mà y y y, y, y xe cua đó ừ, lấy một cái ly lên y xe cua cho vị này ừ. chứ còn mình giờ vali rồi tụi lâm hết vali nào carry on rồi nào là check in tụi lâm hồi đó làm có hồi đó là gia tài bởi vì là, là nhiều lắm là có cái xe cua cái bên này xong xuôi rồi vị này quấn y vào là đức phật này cho một cái đề mục vị này ra gốc cây đó chỗ cúc quất rồi ngồi hít vô thở ra là đắc a la lục thông tam minh và bốn trí vô ngại vào lại phật lại phật phật nhìn và biết xong rồi đây là cái như là last one trong đời này ờ, gọi là Pachamak Pachamako Put thấu vị này vô vị cuối cùng đó vị cuối cùng đệ tử Phật ừ. vì đó vì cái vị này <coughs> mà thế tôn phải 25 lần dừng chân trên một quãng đường 7 cây số mà không phải vậy đâu thứ nhất là đại bi của chư Phật không có toan tính ít nhiều à, một tỷ người cũng thương một người người cũng thương đúng đó là đại bi của chư Phật chư Phật không có phân biệt sang hèn ngu trí ít nhiều chư Phật không có phân biệt thương là cứ thương thôi nhưng mà còn nhiều chuyện còn ghê gớm nữa cái thứ hai nữa là người ta đã trầy di trống dãy bao nhiêu kiếp để rồi bây giờ mà không về là mất cơ hội người ta còn phải tội người ta phải lương hồi bao nhiêu kiếp nữa đó là hai cái thứ ba cái thứ ba mới rợn người này cái thứ ba mới rợn người này một người mà chứng thánh một người mà chứng thánh thì có vô số đại dương máu lệ của thế giới được cắt giảm Cái vị nghe tôi kỹ chỗ này nghe một người thôi một người only one một người không nua ai một người thôi chứng thánh thì vô số đại dương máu lệ của trần gian được cắt giảm được xóa sổ được làm khô đi tại sao <coughs> thì vẫn vậy mỗi một người trong dòng sanh tử cái máu mà mình đổ ra nó nhiều như biển sữa mẹ mà mình bú nhiều hơn biển nước mắt mà mình đổ ra đó nhiều hơn biển tăng chi nói kinh tăng chi phần một pháp nói như vậy chứ không phải là tôi nói nha mỗi một người mình sanh tử à, mỗi người sanh tử máu lệ sữa mẹ mà đổ ra trong dùm sanh tử rất nhiều như vậy À, mà chưa hết mỗi một người như vậy đó mà trong dòng luân hồi đó lại gây máu lệ cho người khác ấy. vô số kể phần mình á máu lệ phần mình á người khác làm cho mình đổ máu đổ lệ đó là nhiều hơn bốn biển đúng nhưng mà phần mình mà làm cho người khác mà đổ máu đổ lệ đó <coughs> không kể xiết không kể xiết không kể xiết mình nhìn mặt ông kiên ông nhân thì hiền chứ còn kiếp trước ông là pol pot à, Hitler đó, đó là mình phải tin chỉ đó phải tin như vậy Đấy. cho nên một người mà chứng thánh thì vô số đại dương máu lệ của trần gian được cắt giảm thì thử hỏi cái cuộc gặp gỡ sau cùng với người đệ tử sau cùng này có đáng lắm không hình như hơi đáng hình như hơi đáng Đấy. Đấy. cho nên ờ, dầu chỉ một phần trăm chúng ta cũng phải nỗ lực Đấy. bởi vì một người biết đạo thì ờ, tuy không bằng một người chiến thắng đúng nhưng mà cũng cắt giảm rất nhiều máu lệ chẳng hạn như hôm nay mình chỉ nhìn trên mặt trận Facebook là mình thấy bao nhiêu thương hận Đấy, trên đó máu đá trên đó mấy bữa nay có mấy người tử họ gửi cho tôi họ nói sự theo dõi cũng hay thì tôi cũng tò mò tôi tôi câu bà hằng gì đó bà hằng đại nam gì <laughs> bà bà bà bà đại gia gì của đại nam bà bà, bà, sung ngũ đột mà đơn thương, thương độc mã mà dư vào trốn không người như là kiều phong mà mà ai mà nhãn bố quát, bảo quậy tung cái gì đó mà chỉ vì đó, một chuyện nhỏ nhỏ thôi ở trong đạo biết bao nhiêu chuyện cứ một người mà còn trầm lưng là nó còn quậy nó không biết đạo nó quậy kiểu không biết đạo mà nó biết rồi nó quậy cái kiểu biết đạo các vị thấy chưa mà bây giờ nếu mà biết mà đến cái mức mà không còn quậy nữa chưa chứng chưa chứng nha chưa chứng hết thì mới không biết mà đủ để không quậy thôi là đã là phúc ba đời cho thiên hạ bá tánh rồi Tại, nói chi là một người trưởng thành đấy. cho nên dầu một phần trăm chúng ta cũng phải ừ, bằng mọi giá để hỗ trợ một phần trăm đó và cái điều rốt ráo ra cùng tôi mong mỏi là tất cả chúng ta có những chuẩn bị thật tốt chuẩn bị thật tốt chuẩn bị thật tốt ừ, cho một cái ngày mai ngày mốt tuần sau tháng tới năm tới thập niên tới quãng đời tới và chuẩn bị thật tốt cho tuổi già cho cái chết và cuối cùng là chuẩn bị thật tốt cho một cái cứu cánh giải thoát đời sau bằng tất cả những gì mà chúng ta nói làm và suy tư ngay bây giờ bằng tất cả những gặp gỡ những giao tiếp những học hỏi những trao đổi ngay bây giờ Đấy, rất là quan trọng ok chúc các vị một ngày vui và hẹn thứ thứ, thứ, thứ hai tuần sau dạ, chúng con tri ân sư dạ, chúng con tri ân sư chào sư à, ba nhân dạ à, à. chào mọi người cảm ơn quý vị dạ, nhân văn kiên chào quý vị hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau à, xin cảm ơn quý vị à, chào chúc... mọi người cảm ơn nha chị có coi được rồi Thank you. cảm ơn cha <laughs>